Hello, xin chào anh em nhé Chào mừng anh em đến với ca soi kèo à, Ngày hôm qua thì ca cũng đã soi cho anh em cái trận đấu giữa Atalanta và Cremonese Thì à, trận đấu này thì nếu như anh em nào mà không có trực tiếp à, chơi trên trang Cũng như là à, chỉ à, chơi ở trước trận đấu thì anh em chúng ta à, thua cái kèo đấy là mình đẩy lên cho anh em ra là cái kèo Atalanta chấp đúng không Tuy nhiên thì à, ở trong nhóm ấy thì mình cũng đã đẩy cho anh em ờ, đấy là cái kèo ờ, dung cũng như là cái kèo tài ở hiệp 2 thì anh em chúng ta cũng đã về ờ, hòa hai cái kèo này và đặc biệt đấy là gì ở trong nhóm thì uh, trận đấu giữa Real Madrid cũng như là trận đấu giữa AS Monaco và uh, Olympic Lyon thì chúng ta cũng đã chiến thắng rực rỡ với hai cái trận đấu đấy rồi. Thì một lần nữa xin chúc tất cả những anh em ở trong nhóm ngày hôm qua chúng ta đã chiến thắng được với những cái mã kèo mà mình đã đẩy lên cho anh em. À, trước khi đi đến với cái phần chính đấy là à, nhận định cũng như là soi kèo cho anh em cái trận đấu giữa à, Ameria và Osasuna ấy. À, mình cũng muốn à, nói thêm một chút à, về à, nhóm của mình đấy là gì à, những anh em nào nhắn tin trực tiếp cho mình và nhờ mình hỗ trợ chơi bóng cũng như là à, muốn giúp để gỡ đúng không anh em đã nhắn tin đến mình thì chắc chắn là anh em cũng đã thua lỗ khá là nhiều ở ờ, những cái lúc mà anh em chơi một mình này cũng như là anh em không có nhóm để anh em chúng ta có thể theo và kiếm cơm gạo hàng ngày ấy thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho tôi tôi sẽ hỗ trợ cho anh em cũng như là cho anh em vào nhóm và đặc biệt đấy là trong nhóm thì mình sẽ đẩy kèo miễn phí cho anh em nhé anh em không ờ, có mất một phí gì cả cũng như là mình ờ, chơi thì mình tiện thể mình đẩy kèo lên cho anh em thôi cũng như là những anh em nào mà muốn được bảo hiểm vốn ở trong nhóm ngay từ lần đầu tham gia nhóm ấy cái này thì cũng là để tạo cái niềm tin của anh em cũng như là nâng cao cái uy tín của trong nhóm của mình thì ờ, anh em cũng phải thỏa mãn những cái điều kiện mà mình đặt ra thì anh em mới có thể nhận được uh, cái ưu đãi này anh em nhé còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái phần nhận định cũng như là soi kèo cho anh em về cái trận đấu giữa Ameria và Osasuna à, trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng dạng sáng ngày 13 tháng 9 anh em nhé à, thuộc à, khuôn khổ à, La Liga vòng 5 trận đấu này thì sẽ diễn ra ở trên sân của Ameria à, so sánh một chút về mặt lực lượng đi À, hiện tại thì đội chủ nhà họ trong trận đấu này họ sẽ thiếu vắng đấy là ba cầu thủ à, Nieto, à, Mắt Mắc Meloro, đấy, Melero và có bốn cầu thủ à, không biết là có thể có cơ hội ra sân hay không. Đấy là Sentelet, rồi là Hope, Eli và Ararat, Aguarat. Còn về bên phía của đội khách Osasuna họ cũng có hai à, cầu thủ à, đang bỏ ngỏ cái sự ra sân đấy là Bernat cũng như là Ozos à, trong à, 4 vòng đấu vừa qua thì Osasuna hiện tại đang à, xếp thứ bảy à, họ đang có một sự khởi đầu à, thật sự là ấn tượng ở trong mùa giải năm nay à, 4 vòng đấu họ giành chiến thắng 3 lần cũng như là mới thua có một trận đấu thôi Họ ờ, giành được 9 điểm, hiệu số đang là 6 cũng như là 3 bàn thua trong 4 trận đấu. À, một à, cái tỷ lệ cho thấy được rằng là cái hàng phòng thủ của Osasuna trong năm nay họ đá khá là hay. À, còn về phía Ameria, 4 vòng đấu thì họ mới chỉ giành được có 4 điểm thôi. À, hai trận thua, một trận hòa và một trận thắng. À, cũng như là họ có 4 bàn thắng và 5 bàn thua trung bình là mỗi trận thì uh, họ ghi được một bàn cũng như là thua thì thua uh, trên dưới một bàn một chút xíu còn về phía Osasuna thì họ có hiệu suất tốt hơn rồi với việc là trên ờ, một bàn cũng gần như là hai bàn trên một trên một trận à, những đối thủ của Ameria trong uh, năm nay thì mở màn đã là đội bóng uh, vô địch uh, cúp C1 năm ngoái Real Madrid sau tiếp đến đấy là Eche và Sevilla và trận thua gần đây nhất đấy là Valladolid. Còn về phía Osasuna thì ờ, họ ờ, có sự khởi đầu cũng như là thi đấu khá tốt với những đội bóng ờ, khá là gọi là cửa trên đấy là Sevilla cũng như là Vallecano đúng không? À, thì họ vẫn đã giành hai cái chiến thắng ở hai cái đội bóng mà được đánh giá cửa trên này họ chỉ thua mỗi trận đấu giữa uh, với Real Betis thôi so sánh một chút về lịch sử thì uh, Osasuna là đội bóng có phần nhỉnh hơn về mặt lịch sử đối đầu khi mà hai trận đấu uh, đối đầu uh, gần nhất thì họ đều giành chiến thắng với tỷ số là 3-1 cũng như là 1-0 uh, tuy nhiên thì uh, nó đã từ năm 2019 và 2018 rồi Đấy, cách đây đã 4 năm và cũng như là đội hình và cái ờ, huấn luyện viên cũng đã thay đổi đi rất nhiều. Nên là cái việc hiện tại thì cái kèo đang là đồng banh anh em. À, điểm qua một chút về kèo này để chúng ta có thể biết là chúng ta có thể nằm đội nào nhá. Hiện tại thì kèo đang đồng banh và tất nhiên là đội chủ nhà à, vẫn đang à, được à, có tỷ lệ ăn cao hơn và trận đấu này thì à, tất nhiên rồi với những cái phong độ vượt qua của Ameria thì mình vẫn tin tưởng đây sẽ là một trận đấu họ có thể ít nhất là cầm chân được Osasuna trong trận đấu ở trên sân nhà này. À, như ờ, ở trận đấu với Real Madrid đúng không? Almeria là đội bóng ghi bàn trước cả Real Madrid nữa cơ. Đấy. Thì ờ, trận đấu này vì là kèo đồng banh mà nên là mình sẽ nghiêng một chút lợi thế về phần sân nhà cũng như là nếu như có cái mã kèo nữa để anh em có thể à, dễ đầu tư ở đầu trận đấu đấy là cái mã tài 2.5 anh em à, mình sẽ gợi ý kèo cho anh em luôn trong trận đấu này nhé à, trận đấu này thì à, chúng ta sẽ đi home Ameria Ameria Đồng Banh anh em nhé Đồng Banh cũng như là cái tài 2.25 cái tài 2.25 này thì ờ, anh em lót cho mình cái tỷ số nhá. Tỷ số này. Tỷ số đấy là gì? Không đều. Đấy, à, một đều. Cũng như có thể sẽ là 0-1 cho Osasuna. Đấy. 0-1 cho Osasuna hoặc là 1-0 cho uh, Ameria đấy đây sẽ là bốn cái mã tỷ số mình à, sẽ gợi ý cho anh em để anh em đi và nếu như anh em à, muốn biết được và muốn hiểu được cái cách chơi của mình khi mà mình có thể đưa những cái kèo à, à anh em à, không cần phải am hiểu quá nhiều về những đội bóng này nhưng mà chúng ta sẽ nhìn tỷ lệ kèo và những cái tỷ lệ chấp để anh em chúng ta có thể đi những cái kèo đưa từ hòa cho đến thắng anh em nhé đấy thì uh, cũng xin chúc mừng tất cả những anh em ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được với những cái mã kèo mà mình đã đẩy cho anh em rồi thì, uh, uh, xin chúc uh, những anh em buổi tối ngày hôm nay chúng ta đi chung mâm cùng với nhau chúng ta đã chiến thắng được với những cái mã kèo mà mình uh, sẽ đẩy cho anh em nữa và ngày mai ngày mai sẽ bắt đầu những cái lượt uh, đấu tiếp theo của cúp C1 anh em và